trưa thôi Nóng lắm Già lắm Lười lắm Nhập mã VNB50 Gọi taxi trên ứng dụng Vietinbank iPay Mobile giảm 50%